hello mọi người <laughs> hello mọi người và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình thì à, lâu lắm rồi mình mới thực hiện làm cái video ăn đồ chua các bạn ơi đó thì hôm nay mình sẽ thực hiện một video ăn cái thao cốc mà mình vừa mới đi xin ngoài chị mình về đây đó những chiếc cốc rất là ngon đó thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video ăn đồ chua các bạn đó thì lâu lắm rồi từ cái clip cái clip mà ăn me tới bây giờ mình mới ăn lại đồ chua các bạn ơi đó bây giờ mình ở đây mình có những cái trái cốc rất là ngon và một chén muối ốc phải nói là cực kỳ kích thích phải không rất đã ok thì bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn chung với mình những chiếc cốc như thế này mình vừa mới đi bẻ về nè các bạn ơi rất là đã luôn tự nhiên hôm nay thành chua các bạn ạ lắm luôn ok tiếp tục của bao Đấy, các bạn cậu các non Đó tới tuyệt vời tóc tuyệt vời cái mối cũng tuyệt vời luôn các bạn hổ hưu chưa hết nói bạn quá đã 不要那么爱，该怎么样就怎么 cơ gan luôn á bà ơi mà ngon quá